chị gần xa nha Vâng, xin chào, xin chào tất cả đại gia đình thân yêu nha Chúc sức khỏe, ngày một ngày mới vui vẻ nha Và thành công mới nha Hôm nay nhà mình thư ăn món ờ, bún bò Huế nha Đó, thịt thăn rất là ngon Đây, thịt thăn rất là ngon nha mọi người uhm, Ok Đó, Thịt thăn, thịt bắp Rất là ngon của bò sớ rất là tuyệt vời và chúng ta sẽ ăn kèm với rau oh. và sẽ không thiếu được món rau gồm có bắp chuối các loại rau bắp chuối nha thập cẩm nha rất là ngon ừ, rất là ok và các loại gia vị à, và không quên thêm mắm nêm bộ Huế nữa nha là ừ. dạ, hai loại mắm nêm Huế và các loại ớt à, thêm và các loại rau củ rồi không chờ lâu nữa nha và chúng ta sẽ có một nồi nước đó, à, có một nồi nước đó, à, dùng rất là ngon của bún rồi. huế đặc trưng nha đúng rồi ninh rất là lâu rất là mềm rất là thơm nha rồi xin, không chờ lâu nữa xin mời cả nhà nha cả nhà kính yêu nó và lấy cho bạn mình Thư trước một miếng nha và nội tự lấy đó chúng ta sẽ lấy cho bạn mình Thư trước một miếng rồi chúng ta sẽ bỏ bò lên bò lên đó, ok nha cả nhà uhm. Đặt bỏ lên à, Đặt sơ bắp bỏ lên Đó Ồ bỏ nó dài ngon cái này ừ. Rồi đó Thì bỏ một ít rau nữa đúng không ừ. Đó rồi ít rau nữa Rau salad, ha Rồi các loại rau Rồi chan nước dùng vô Wow, ừ. oh, rất là ngon rồi cả nhà. Oh, rồi chúng ta sẽ thêm một ít mắm Huế nha. Ừ. Ngon rất là tuyệt. Đúng rồi, mắm Huế rất là ngon mắm Huế Ồ, Huế nhìn đã lắm cả nhà à, Đặc sản của Huế nha uhm, Thơm ừ. Cực kỳ luôn, thử coi uhm, à, Rồi, chúng ta sẽ bỏ vô Đó, tôi sẽ bỏ vô nha Vô, ngon <laughs> cực kỳ Rồi, mời Minh Thư mời ừ. cả nhà và các bạn nha à. ừ, Rồi, xin mời à, Bà nội bà tự xử ha Rồi, ăn đi, mời cả nhà Dùng liền Mời cả nhà rồi rồi tự thưởng cho mình Nguyễn một miếng nha đúng rồi chúng ta sẽ thêm một ít bò bắp bò thăng nha rất là ngon rồi sẽ thêm một ít nước dùng vô wow hấp dẫn quá và chúng ta sẽ một ít rau rau các loại ồ oh, không thể thiếu được nha các nhà uhm. Đó, ngon mực ngon. chuối rất là ngon nhìn hấp dẫn cực kỳ wow mê ly yeah. Ừ. xin mời nha mời mọi người nha à, à. đó chúng ta sẽ ăn mắm huế nha mắm mắm huế ăn bún bò mà không có mắm thì không phải là ăn bún đúng không Ừ. ừ. Đó, chúng ta sẽ ăn mắm huế mắm nêm nha rồi chúng ta sẽ cho mắm nêm vô wow cực kỳ quá ngon cả nhà. Vâng. Ừ. Họ bún bò rất dài ừ. luôn. Ừ. Đó, dài. Mà, mà còn bự nữa. Ừ. ừ. Cộng bự đúng không? Ừ. Còn bự ừ. Cộng bự mới đúng là bún bò. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Ngon. Quá trời ngon. Ừ. Mê liền ở... Ừ. ừ, ta có thêm một ít ớt muối nữa uhm, ớt xiêm muối ớt sừng trâu muối cả nhà à, ai mà ăn ớt màu nâu và màu bạc hoặc là màu xanh thì sẽ hiểu được ớt nó cay và rất thơm rất là thơm ừ. Uhm, ta sẽ lên đây Uhm, rất là ngon chúng ta sẽ gắp vô ăn thử nha cả nhà đó ngủ ừ, đã ừ. Ừ. cực kỳ ngon ha ừ. ngon từng sợi bún bò Huế nha Đúng rồi Đó. Ừ, quá trái, bá cháy luôn nha ừ. Tao nó ngon ghê, chữ E nó kéo dài luôn á ừ. ừ. Đó là ngon sau nữa ừ, chúng ta sẽ gần đến Noel ừ. mà như Noel xong là sẽ đến Tết dương lịch Tết dương lịch xong sẽ đến Tết à, ờ, nhanh lắm Đó. được một tuổi nữa rồi thời, thời gian rất trôi qua ừ, nhanh mà năm học nó cũng nhanh nữa năm học bữa nay cũng gần hết mẹ nó nửa năm rồi cũng bị thi kỳ một phải không ừ. ừ, ừ nhanh ghê ừ. Đó, cho thêm một ít mắm Huế nhà rồi ta sẽ trang lên một miếng nữa nha gấp đây nào tự gấp nó rồi thời gian trôi qua rất là nhanh ừ, năm học rồi nó trôi qua rất là nhanh rất là nhanh quá đó cho ít một ít rau vô vô để đó để đó tự nó gấp đây Ồ. rồi chúng ta sẽ ăn thôi rất là ngon uhm. Ừ, cực kỳ thôi ừ. đảm bảo đúng đúng rồi rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi ừ. Rồi. bỏ thịt vô ừ. con những bãi thịt giúp ừ. Minh Thư nha rồi thì Minh Thư sẽ chăn nước ừ, ừ. đúng rồi rồi đủ rồi ok rồi thêm một ít mắm nha mắm. Wow, mắm Huế rồi Thư tự lấy rau rau tự chọn ha sau đó ăn rất là da ừ. ừ. Ừ. cảm ơn ừ. ừ. ngon ngon ngon cái sữa bò nó dai lắm cả nhỉ ừ. bò bắp này nó khác bò thường ừ. Ừ. nó dai mà ừ. nó đã ừ. ừ. cái ninh nó mềm mà này nhà mình thu giả nè Đó, số thịt nó đã, ơi là đã luôn Đã luôn ừ. đã luôn ừ. Đã rồi ừ. ừ Ăn chưa? Ừ, trà sao Thử cà pháo Huế cả nhà ừ. Đó, cà pháo Huế rất là ngon cả nhà Vô, ừ. cà pháo Huế đó, ta làm truyền thống bài bản của cô đồ uhm, nào không thử không à. Ừ. Ừ. Thử không? Ừ. Ừ. Nên chưa quen lắm. Ừ. Ổn, nghe không? Ừ. Ổn, đúng không? Ừ. Ngon lạ lùng luôn ha. Ừ. À. Không, cay chút nào luôn. Ừ. Ăn thử rồi không cay. Ngon, cực kỳ. Ừ. Mát mát rất ừ. ừ, là ngon ở nhà đó mình sẽ bỏ thêm một ít bò vô à, bỏ bún dạ. rồi đường không hả ừ. Ừ, không phải ớt nào đó, đường thôi còn bún nó dài còn bún đã không nha ừ, nó dai ngon đó sẽ cho một ít rau vô ừ. ít rau vô cả nhà ừ. ít rau vô đó mùi thấy dĩa rau đã không đó, đầy đủ rau đó ngon cực kỳ ngon đã luôn đã trang thêm ít nước dùng nha cả nhà wow đã ghê rồi một ít mắm nêm huế ừ. vô đó đúng là mắm tôm của nó đó mà mình hay gọi quen cái tên là <laughs> cái là mắm nêm chứ đúng mắm tôm của nó ngon lắm ừ. đặc trưng luôn hai loại cho tuần tự chọn nó ăn vô tao nói nó ngon ghê chữ e nó kéo dài ngon ghê ngon ghê ừ. luôn ừ. chữ e nó kéo dài ghê hết mọi người này. Ừ. này cảm ơn cả nhà nha đã yêu thương kênh của Minh Bà Rồ hoặc Minh Nguyễn Bình, Bình Dương, Dương. Ừ. và chúng ta cho bình luận bên dưới và ừ. những món ăn ba miền hay nhất góp ý cho kênh của Minh Bà Rồ Minh Nguyễn à, cũng như ekip của Minh Thư được khắc phục và làm những món mới nhất cho cả nhà à. xem và thưởng thức nha. Ừ. và yêu thương kênh của Minh Pro hoặc Minh Nguyễn chúng ừ. ta cho một lượt đăng ký bên dưới ừ chữ màu đỏ không còn nữa đổi màu là đăng ký thành công. công chúng ta đăng ký thành công thì chúng ta nhận được video được. clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn, miễn phí. phí nha rồi, cảm ơn cả nhà nha chúc cả nhà sức khỏe đại gia đình vượt qua mùa dịch rất là tốt ừ. nha và luôn luôn tuân thủ năm không bộ bộ y tế nha năm ừ. ừ, k đúng là năm k năm không là sai <laughs> năm k đúng rồi <laughs> ừ. ừ nó tươi tẻ dạ cái múc ừ. nước liền ừ, nước lẹo rồi vừa đủ ha ừ. một bút là vừa đủ luôn ừ. rất là ngon cả nhà ừ. Ừ, ngon quá ngon thật sự ngon ừ. ừ. đúng rồi hỗ trợ cho bạn bình thường nghiêng là, là vô dừa thôi nó rất là ngon đủ rồi ừ. Ừ, mình thấy đã trộn lên ăn ừ. mời cả nhà ừ. bú bú ngon ghê luôn ừ. ngon quá nó kéo dài ơi là ngon ha ừ. không thể cưỡng nổi ha ừ. Ừ, ừ. rất là ngon ừ. ngon ra cưỡng trời không trời mới hình nên thôi ừ. hai cái to luôn ừ. gần <laughs> hai cái chén thương nè Vâng, cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha Và ủng hộ cho con Minh Thư nha Minh Thư cả nhà là không à, không có mẹ nha Không có mẹ, không biết mặt mẹ rất là sớm ừ. à, Bây giờ quên luôn có mặt mẹ rồi Nhưng mà rất là kiên cường học rất là giỏi nha Cô thầy rất là mến, bạn bè rất là thương yêu nha Đúng nếu yêu, yêu thương kênh của con nha là Minh Thư ha và kênh của Minh Pro. À. Ờ. Xin cả nhà và mọi người cho một lượt đăng ký nha, ừ. chữ màu đỏ bên dưới. Cho con nha. Ừ, Minh Thư cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Ừ, Minh Thư ừ. Và trong clip có đi điều gì thiếu dạ sót mong cả nhà chia sẻ và thông cảm nha. Ừ. Nò. Đăng ký thành công thì chúng ta nhận được video clip mới nhất hàng ngày hoàn, toàn, miễn, miễn phí. phí. À, cảm ơn nha, cả nhà đừng quên nha. Ừ. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.